Xin chào các bạn Chào mừng ờ, các bạn quay trở lại với kênh ờ, ẩm thực và cuộc sống của mình Hôm nay là ngày ừ, mùng 5 tháng 5 các bạn Tết Đoan Ngọ Ở quê mình thì vào những ngày lễ này thì hay tổ chức ờ, ăn uống và làm những đồ để cúng lên ông bà tổ tiên các bạn Hôm nay thì cả gia đình mình bắt đầu là đi lên trên bà ngoại ăn cơm trên đó và ừ, anh em gia đình mọi người gặp nhau sum họp rất là vui các bạn hãy xem hết video clip nhá nướng riêng mẹ à vâng cho nó vào nghiêm trúng thịt là càng nghiêm trúng đúng rồi đi đâu hết đấy ăn nó bẩn tôm ăn bẩn hạt rồi này đang giã à, hạt rồi để đánh tất canh xong thịt gà thịt ngàn cả đại gia đình ăn luôn đầu bếp đầu bếp quyết bếp quen <laughs>

hai con ngan hai con gà ăn vỡ mồm Biết rồi nên làm không? Nhá, bông bông không hiểu đúng Đi vào công ty đi nhờ nhá Kiểu mới Đây là hình đồ Có bao nhiêu Sáng này có bao thằng Còn ngày mai chắc không Sáng này đây không Chắc đúng đi này cùng à hương à vâng. đi này à ui gọi dạ, bác sĩ là dễ các chị mấy cổ giờ vậy rồi ừ. ngăn ừ, ngăn cái cổ đó <laughs> đến tướng mấy ờ. nhà, nhà hàng năm sao thuê mà chưa chưa nhận lời đi làm chứ mà cả nhà băm gà ở nhà đó thôi là có cuốn bánh ngan luộc củ cánh nướng to

nặng báo khăn cho em ơi tôi chồng em nó thường nó có là đi biển nhìn em thì con là tên rồi ngoài năm này con này là con cái sầu một phát lụt khoảng nó bắt canh nhanh nhá chỉ là khi mà ăn nó đoàn đấy nó quay nó quay nó cái gì đó mà cái mấy đoàn hai đoàn ôm hai cái đắng cái này là khi mà ăn hoa đoàn đấy Quay ờ, cũng quay không? Đó, hoa đoàn này ôm Ăn cái bán cái đỉnh không? Đó, đánh giá nó không bê cho đấy Thì cái hồi À, ăn uống no say các bạn rất là vui gia đình xung à, họp mọi người tổ chức ăn uống giao lưu với nhau vào những ngày lễ ngày Tết ở quê mình thì thường thường à, có những nét, nét văn hóa truyền thống như vậy từ xa xưa rồi các bạn tôi có lẽ video này mình à, xin phép dừng lại các bạn nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh mình Bye bye